Hello, hello, hello, xin chào anh chị em. Xin chào tất cả các bạn. Nếu anh chị em à, đang có mặt thì hãy comment số 1 vào chat để chúng ta chào nhau à, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình cái buổi livestream tối hôm nay. Nếu anh chị em nghe rõ thì hãy comment số 1 nhé. Anh chị em nghe rõ Ờ, âm thanh tốt thì hãy comment số 1 chúng ta sẽ giao lưu ờ, khoảng độ 30 ờ, phút trong buổi tối hôm nay nghe rõ thì comment số 1 Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối hôm nay Hello xin chào mọi người Xin chào mọi người à, cái chương trình tối hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nói một cái chủ đề đó là cổ phiếu dẫn đầu và cổ phiếu quý bản thế thì trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là việc là mua những cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu tốt nhất tốt nhất thì thường thì uh, sau mỗi một cái chu kỳ thị trường đi lên đó, thì bao giờ cổ phiếu chúng ta cũng thấy là nó tăng rất mạnh đặc biệt là nếu chúng ta để ý một cái nhóm cổ phiếu ngân hàng năm 2021 thì cổ phiếu nào bao gọi dẫn đầu thì cái lợi suất lợi nhuận của nó sau mỗi một chu kỳ nó đều tăng gấp 2 gấp 3 thậm chí là gấp 5 lần cổ phiếu khác trong khi đó những cổ phiếu bét bảng hoặc là cổ phiếu mà không được thị trường ưa chuộng hay chúng ta nói một cách nôm na đó là dòng tiền không tham gia vào thì những cổ phiếu đó đều là gì ạ nó không mang là lại kết quả lợi nhuận cho chúng ta thế câu chuyện ở đây là gì ạ làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết cái nhóm đó thì trong cái chia sẻ trong cái phân tích này có lẽ thì ờ, chúng ta sẽ nhìn ờ, sâu hơn về hai khái niệm dẫn đầu ở bét bảng như nào và ừ, đây không phải là một cái chương trình mà mang tính chất rằng là uh, chia sẻ mà nó chủ yếu tập trung vào kiến thức nhưng không phải là chương trình chúng ta gọi là mà hàng nên nếu các bạn thấy rằng là những cái chương trình này có ích thì hãy like cho Dũng một like đúng không hãy like Dũng một like để Dũng tiếp tục chia sẻ với chúng ta cách để chúng ta nhận được cái gì ạ những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó có khả năng trở thành những cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ tới hoặc là các bạn cũng thể thấy rằng là uh, có thể nó sẽ là những cái cổ phiếu mà bét bạc mà các bạn đáng nhẽ là không cần phải quan tâm đến thế thì đầu tiên chúng ta sẽ à, có lẽ là quay lại trở lại cái thị trường tổng thể đó là chỉ số vn index và chỉ số vn 30 à, tại sao chúng ta lại nói về chỉ số vn index và nói chỉ số vn 30 à, vn index thì chúng ta nói về được tổng thể về thị trường chung à, và vn 30 thì chúng ta xem là cái nhóm của lũ chip cái nhóm mà chúng ta đang theo dõi thì trong thời gian tới nó có thể tạo ra một cái cú bứt phá trong chu kỳ tới của thị trường hay không nên chúng ta phân tích cả hai cái nhóm đấy thì chúng ta có nhìn bức tranh tổng thể về thị trường à, ok à, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu vào hôm nay thì mong rằng là nếu anh chị em ủng hộ kênh của Dũng thì có thể chia sẻ video này uh, cho nhiều người khác biết bởi vì Dũng tin chắc rằng là những kiến thức này nó sẽ giúp cho đồng đội chúng ta bạn bè chúng ta những người thân chúng ta hiểu rõ hơn về uh, cái phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng Ờ, kết hợp giữa gì ạ phân tích kỹ thuật VSA và à, phân tích cơ bản đó là những cái cổ phiếu tăng trưởng trong đầu tư thế thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về gì ạ cái chỉ số của VN Index thì trước khi chúng ta nói về cái chỉ số VN Index có lẽ là trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là chỉ số này nó biến động rất là gì ạ khó chịu đúng không phần lớn chúng ta thấy là nó kéo lên một vài phiên những cái phiên nó kéo kiểu dạng như này nếu anh chị em để ý những phiên kéo kiểu dạng như này thì thực tế nó chỉ có một nhóm dòng là nó kéo rồi sau đó thì một vài hôm khác thì thì nó điều chỉnh và một nhóm dòng khác nó điều chỉnh nên nhìn về chung cuộc thì chúng thấy là thị trường tăng rất mạnh nhưng nhìn về gì ạ à, tổng thể thì cổ phiếu chúng ta không thấy có lợi nhuận ba anh chị em đã nhận thấy điều này trong những cái phiên gần đây thì có thể comment số 2 đúng không ạ tức là trong cái quá trình kéo như này thì có thể do một dòng khác tạo ra à, dòng khác tạo ra lợi nhuận dòng khác kéo lên nhưng tuy nhiên thì sau đó dòng đó điều chỉnh thì nó lại có một cái dòng khác tiếp diễn kéo lên nên chúng ta thấy là nhìn về cái bức tranh toàn cảnh là trong một cái đợt tăng giá từ 4 1440 ờ, lên đến 1500 thì chúng ta thấy là rõ ràng là cổ phiếu không có lợi nhuận và khi mà thị trường giảm này thì tất cả đều giảm theo đấy là cách mà chúng ta thấy là ở trong đoạn này những cái kéo lên này chủ yếu là kéo lên để tiếp tục uh, bán tiếp tục phân phối Ờ, cho những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là đã đã gì ạ đang giai đoạn cuối là giai đoạn uh, tức là giai đoạn cuối của một chu kỳ phân phối nếu chúng ta nhìn về gì ạ về ờ, chỉ số VN30 thì chúng ta thấy là nó cũng có tương đồng với cái chỉ số của VN Index tức là nó cũng có những cái bứt phá và tăng rất mạnh đây chứng tỏ cái nhóm mà chúng ta đang theo dõi và thấy nó đang tác động khá mạnh trên thị trường đó là có thể là nhóm mà chúng ta thấy là nhóm ngân hàng thứ hai là có thể nhóm vốn hóa lớn nên à, chúng ta thấy rằng là nhóm ngân hàng vốn hóa lớn tác động khá mạnh lên cái thị trường chung trong thời gian vừa qua chúng ta sẽ ôn lại cái điều này à, rõ ràng thì à, nếu các bạn theo dõi suốt thời gian vừa qua thì nếu mà đánh giá một cách khách quan thì Dũng thấy rằng là thị trường nó không khách quan đấy, đấy là đánh giá khách quan về tổng thể là thị trường nó không khách quan thế thì nếu thị trường nó không khách quan thì việc lựa chọn của nhà đầu tư thì chúng ta cần phải xem là cái nhóm cổ phiếu là nó mạnh hơn thị trường thì trong video này các bạn sẽ thấy là Dũng sẽ uh, chia sẻ cho bạn cái đôi nớt về những nhóm cổ phiếu mạnh hơn thị trường Có biết là bao nhiêu bạn đã được được xem một cái video đó là cổ phiếu gì ạ những cổ phiếu dẫn đầu cổ phiếu dẫn dắt à, theo một cái phương pháp của Vinamilk à, đây là một trong những nhà đầu tư tăng trưởng mà Dũng thấy là rất ngưỡng mộ bởi vì khi mà áp dụng vào thị trường Việt Nam nó vẫn luôn đúng tức là từ trước này nó vẫn luôn đúng nên nếu chúng ta hiểu cái nguyên tắc này đó là khi mà thị trường nó giảm này ở chúng ta nhìn này tất cả những cái đợt thị trường giảm thì cái những cái cổ nhóm cổ phiếu đấy nó không giảm hoặc là vẫn là nằm trend đi lên đây là những cái đợt đấy và thậm chí nó nó cao nó vượt qua những cái đỉnh nó cao hơn đỉnh thời chung và sau khi thị trường chung mà nó giảm như này à, đây những đợt giảm này thì nhóm cổ phiếu đó nó giảm ít hơn và nó vẫn giữ được cái trend của nó thì đây chúng ta gọi là những cái nhóm cổ phiếu uh, nó đặc nó đưa nó có những cái đặc tính mà gì ạ thị trường đi lên thì ạ ờ, đã quá trình bứt phá đến nay thì nó đã vượt qua đỉnh rất là nhiều rồi nó không phải sideways trong một chu kỳ dài như này nữa hoặc là nó không có những đợt phân phối lớn như này bán cổ phiếu ra mà nó lại ở trong trạng thái tích lũy còn những đợt thị trường mất giảm những phiên giảm như này thì những nhóm cổ phiếu đó nó nó một là nó giảm nó giảm ít hơn nó giảm ít hơn so với thị trường chung hoặc là khi mà thị trường có những hồi thì nó hồi mạnh hơn à, các bạn có nếu có nắm được điều này không nếu các bạn nắm rõ điều này thì comment số ba ấy tức là lúc thị trường mà nó điều chỉnh hoặc là nó đang đi ngang thì cổ phiếu đó đã vượt qua kênh đã xu hướng của nó rồi còn lúc thị trường điều chỉnh thì nó giảm ít hơn đấy là một trong những đặc tính của cái gì ạ cái những nhóm cổ phiếu ban đầu chúng ta gọi là những nhóm cổ phiếu có xu hướng trở thành dẫn đầu có xu hướng mạnh hơn thị trường nếu chúng ta nắm được cái cái khái niệm này tại vì trước khi chúng ta nắm được khái niệm này thì chúng ta sẽ uh, có thế bây giờ chúng ta sẽ nói về tại sao không chúng ta đưa ra một vài cổ phiếu để chúng ta à, quan sát theo dõi thôi tại vì trong thời điểm này thì Dũng cũng không khuyến nghị tại vì rõ ràng là thị trường chung nó xấu nhưng để khuyến nghị chúng ta mua được hay chúng ta tham gia được thì chúng ta cần phải có một cái quy luật rất là cao tại vì không có kỷ luật là mua chúng ta bị thua lỗ là chúng ta sẽ à, thấy rằng là nó sẽ có rất nhiều cái điều diễn ra với tài, tài sản chúng ta hôm trước thì Dũng có nói chia sẻ là hãy rút ra khỏi thị trường hãy giảm bớt khỏi thị trường nhưng hôm nay lại nói là những cái cổ phiếu mà nó có khả năng dẫn đầu và những cổ phiếu có khả năng mạnh nhất nên dẫn đến một cái câu chuyện là nó tạo ra một cái gì ạ xung đột nội tâm rất là lớn nên các bạn thấy là những bạn nào mà đã từng học Dũng hoặc những bạn nào đã từng nghe Dũng chia sẻ thì Dũng tin chắc là các bạn hiểu đến cái điều này còn một số bạn ờ, mới chưa biết được thì nghe kỹ video để theo dõi ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện tại sao nếu thị trường giảm á tại vì chúng ta phải nói lý do tại sao nếu mà bình thường là chúng ta thấy là cùng là một quá trình đi ngang như này Đấy, đi ngang như này những cổ phiếu mạnh hơn chứng tỏ là dòng tiền nó mạnh hơn cái xu hướng nó tốt hơn hay là thị trường nó giảm mạnh như này cổ phiếu chúng ta thấy đấy là nhóm cổ phiếu nó không bị giảm mạnh mà nó giữ được chứng tỏ là nó không có dòng tiền bán ra nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ bắt đầu từ những cổ phiếu FPT chúng ta thấy là nếu so sánh cái FPT chúng ta tính từ giai đoạn này giai đoạn này trở đi ạ tại vì giai đoạn này là giai đoạn nó mất trend nhưng bắt đầu giai đoạn này trở đi thì rõ ràng là cái khối lượng giá bắt đầu nó có tạo ra một trend mới tuy nhiên thì để chúng ta mua ở vùng này chúng ta vẫn chưa mua được đâu ạ tại vì chúng ta biết rằng là cái việc mà chúng ta cổ phiếu bắt đầu nó vượt qua cái đỉnh này cái thời gian tích lũy là chưa đủ nên chúng ta thấy là cổ phiếu này nó có xu hướng tốt hơn thị trường chung nếu chúng ta có thể thấy rằng là thị trường chung thì đây là một cái biểu đồ nếu mà có thời gian cũng sẽ thêm cái biểu đồ thị trường chung ở đây chúng ta hiện ra ngay tức là cổ phiếu đã vượt đỉnh và nó sau khi rũ bỏ thì nó vượt đỉnh nó mạnh hơn thị trường cái nhóm cổ phiếu thứ hai chúng ta cũng thấy cái nhóm cổ phiếu này thì về cơ bản thì nó nó so với thị trường chung thì nó yếu hơn nếu chúng ta nhìn về so với thị trường chung trong dạng ngắn này nó yếu hơn yếu hơn về thị trường chung tuy nhiên thì đây cũng là một cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta cũng cần theo dõi tức là nếu mà trong trường hợp uh, đây là một cái dạng mẫu hình tức là cái cổ phiếu khi nó gặp đỉnh thì uh, nó hình thành biên độ thu hẹp những cái dạng này thì có thể chúng ta sẽ nói sau nhưng đây cũng là một cái dạng cổ phiếu mà chúng ta cần theo dõi dạng cổ phiếu đây là cái này nó rõ hơn đó là gì ạ cổ phiếu uh, ờ, PNG chúng ta thấy là thị trường uh, bắt đầu nó vượt đỉnh thì cổ phiếu PNG cũng đã vượt đỉnh và sau khi vượt đỉnh thì chúng ta thấy là những đợt điều chỉnh mạnh của thị trường thì cổ phiếu này vẫn giữ được cái việc đỉnh và và chúng ta thấy cái sự bán của nó bán tháo của nó nó ít hơn so với những cổ phiếu khác thì đây là cổ phiếu chúng ta cũng đưa vào tầm ngắm đưa vào tầm ngắm thôi còn để mua được thì rõ ràng là với sự biến động rất là mạnh biên độ lớn mạnh này thì cổ phiếu này nó cần nhiều thời gian hơn thế thì khi cổ phiếu nhiều thời gian hơn về câu câu chuyện đây là có một số bạn thì nghĩ rằng là cứ đưa cổ phiếu này ra là mua nó rẻ là tốt là mua nhưng thực tế không phải nhá cái này không phải cái này nó chỉ là một cái những cái cổ phiếu để các bạn theo dõi để ngắm trong cái việc mà chúng ta tiếp tục đưa ra quyết định trong thời gian tới thôi còn bây giờ chúng ta để đưa ra quyết định mua hay không thì các bạn sẽ thấy rằng là đây không phải là cái nhóm cổ phiếu mà Dũng khuyến nghị mua trong này nhưng cũng là cái nhóm cổ phiếu nếu các bạn đã học Dũng thì các bạn thấy rằng là nó đang hình thành một cái nền tiếp theo và cái nền này nó hình thành tiếp theo thì dù là thị trường có thể nó sẽ biến động mạnh nền này nó giữ được thì đây nó sẽ trở thành những cổ phiếu rất mạnh trong chu kỳ tới bởi vì nó đã bước vào một chu kỳ tăng Đấy, nó đang bước chu kỳ tăng nhưng nó giữ được sau những đợt biến động mạnh của thị trường hay không thì chúng ta cần thì có nhiều thử thách hơn đấy là cổ phiếu này chúng ta sẽ có thấy là có hai cái cổ phiếu nằm trong cái nhóm này đó là cổ phiếu KSB và cổ phiếu uh, ờ, PLC thực ra uh, Dũng cũng không muốn đưa hai cổ phiếu này vào trong hay là danh sách các cổ phiếu này vào trong chúng ta uh, để thực ra là hiện tại trên thị trường có quá nhiều đúng không ạ quá nhiều ờ, người tham gia nên thực tế là khi mà mua sớm mua trước mua sau nó đều bị ảnh hưởng nên chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ kiến thức nếu các bạn biết rằng nếu dạng cổ phiếu như là PLC và KSB thì trong thời gian tới nó hình thành những cái gì ạ mẫu hình gì thì nó mới thành công được nó hình thành mẫu gì ạ mẫu hình gì ạ về cơ bản thì ờ, đây là những quá trình giảm mạnh sau khi nó gặp lại giảm mạnh thì những cổ phiếu này sau này có thể nó sẽ hình thành một mẫu hình biên độ thu hẹp à, nó sẽ gì ạ nó sẽ, thậm chí nó còn lại test lại cái lần này lần nữa test lại này bốn hai lần nữa những kiểu gì thì nó lên đến đỉnh này nó cũng chưa lên ngay được và nó lại tiếp tục có thể điều chỉnh thêm một hai nhịp nữa trước khi mới đi lên thì đây chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy thêm của nó gọi là biên độ thu hẹp bởi vì uh, cái cái cái dòng tiền lớn tham gia ở đây nhưng rõ ràng là uh, cổ phiếu này lợi nhuận biên độ lợi nhuận tất cả mọi thứ nó cũng chưa phản ánh ngay đoạn này thứ hai là thời gian tích lũy thời gian tích lũy của nó thì rõ ràng nó lỗ trong cái vùng này nó chưa đủ thời gian cái thứ ba nữa là sau khi nó lên nó gặp ở phía trên này nó giống như cổ phiếu gì ạ PVS các bạn thấy gặp là phía trên này thì nó có như là rũ bỏ và nó phải hình thành một cái mẫu hình chúng ta gọi là biên độ thu hẹp trước khi đi lên thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là biên độ thu hẹp của cổ phiếu này hoặc là biên độ thu hẹp cổ phiếu này thì rõ ràng chúng ta biết rằng là chúng ta cần bao nhiêu thời gian thế bây câu chuyện là chúng ta có mua thằng điểm hay không theo các bạn nó mua mua thời điểm này hay không ạ thì rõ ràng là nếu mà mua thời điểm này thực tế nó không mang lại cho chúng ta đúng không nó không mang lại chúng ta lợi nhuận bởi vì có thể có những thị trường nó đợt biến động lớn nữa nên nếu mà theo cái phong cách mà Dũng Vị chia sẻ thì các bạn thấy là mua những thời điểm này rất là khó nó không đạt yêu cầu và ờ, chúng ta cũng có thể thêm những cổ phiếu như là đây chúng ta cũng thấy là thị trường nó đang đi lên và cổ phiếu này chúng ta cũng thấy là thị trường nó gì ạ lên nó vẫn cứ lên và những đợt điều chỉnh thì nó cũng bị điều chỉnh không đang có và đây nó vẫn đang giữ được một cái kênh xuống rất là tốt và cổ phiếu này có thể nó sẽ giữ được một cái quá trình tích lũy ở trên cái vùng khoảng một một trăm linh mười này một thời gian nữa thì đây cũng là một cái cổ phiếu mà các bạn thấy là rất là tuyệt vời à, tự nhiên không phải là tự, tự nhiên các bạn thấy là nếu các bạn nào học Dũng mà có kinh nghiệm ở đây thì các bạn thấy rằng là tất cả những cổ phiếu này đó là những cổ phiếu khan hiếm trên thị trường thế thì trong cái nhóm này các bạn sẽ thấy là cổ phiếu P <clears throat> Phú, Phú Tài cũng tương tự như vậy sau khi chúng ta có điểm mua sớm đây thì hiện tại nó có thể hình thành mô hình tách tay cầm ở trên cái vùng 115 này và khi nó hình ra 115 này mà sau này sau này nó tích lũy lại thì các bạn hãy lưu ý đây là những cổ phiếu mà có xu hướng mạnh nhất nhé có xu hướng mạnh nhất trong cái chu kỳ chu kỳ tới nhưng ở đây chúng bạn sẽ thấy là có một cái mâu thuẫn các bạn phải lưu ý một cái cái mâu thuẫn là cái đánh giá của thị trường chung nó có tích cực không ạ hello các bạn các bạn lưu không ạ thị trường chung nó tích cực không ạ các bạn comment nhé nếu thị trường chung bây giờ các bạn hỏi Dũng là nó tốt không đánh giá xu hướng thời gian tới nó như nào các bạn có thể comment đúng không ạ nếu các bạn theo các bạn thì xu hướng thời gian của thị trường chung tới nó như nào đấy thế thì rõ rồi, thị trường chung tới đấy thế thì về từ chúng chúng tới thì rõ ràng nó chưa tích cực đâu ạ nó chưa tích cực bởi vì thứ nhất là đây là những cái đợt giảm mạnh cái thứ hai là chúng ta thấy là nếu để nó vượt qua những đỉnh này thì nó là câu chuyện bây giờ câu chuyện câu chuyện khác nên ở đây chúng ta là nếu chúng ta đầu tư nhá nếu chúng ta đầu tư theo dòng hoặc là nhóm dòng thì thường chúng ta bị thua lỗ nếu chúng ta đầu tư theo nhóm dòng hoặc theo dòng thường là chúng ta sẽ bị thua lỗ chúng ta hiểu không bởi vì thị trường thời điểm này để tạo ra một xu hướng mới tạo ra một cái hướng tăng mạnh là gần như là bất ổn bởi vì chúng ta thấy là lạm phát có cái thứ hai là tí nữa chúng ta xem là những nhóm cổ phiếu mà nó đang gì ạ không hấp dẫn thị trường nên chính vì vậy thì có thể trong một chu kỳ các bạn xem dõi theo dõi này trong một chu kỳ rất là lớn như này thì nó chỉ có khoảng độ một vài cổ phiếu trong nhóm này là sau này nó hoàn thành nữa tức là những nhóm cổ phiếu mà thị trường chung nó gì ạ nó nó giảm hoặc nó biến động thì những cổ phiếu nó mạnh hơn và nó vẫn tạo ra dòng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta hãy theo dõi cái nhóm này chẳng hạn như nếu các bạn nhìn kể cả những cái cổ phiếu chúng ta gọi là bán lẻ đây nhưng rõ ràng là cổ phiếu này nó cũng chưa đạt yêu cầu nên chúng ta bảo đang bán lẻ mua vào thì đây là không phải nên chúng ta không đưa đồng nhất vào là bán lẻ hay là bất cứ cổ phiếu nào nếu nó không đáp ứng được cái gì ạ những cái tiêu chí đó là thị trường giảm hoặc là thị trường thì biến động lớn mà những nhóm cổ phiếu chúng ta nó ít biến động hơn hoặc là nó khỏe hơn hình chung thì nhóm đấy chúng ta đã nhìn một vài các gì ạ à, đại diện chúng ta đang thấy đây đây là những đại diện các bạn có thể thấy trong thời gian tới những đại diện này thậm chí là một vài thêm đại diện khác nữa chẳng hạn như cái bạn này là cũng là ờ, khá là ok BWE đấy, BWE là cũng là cái nhóm khá ok để cho các bạn thấy được là chúng ta theo dõi rồi cổ phiếu này các bạn thấy là không phải là như này là tốt đâu ạ nhiều trường hợp nó gì ạ biến động như này nhưng có thể nó sẽ bị gãy như này sau nó tích lũy nó mới lên được nên dù là các bạn có hay không thì các bạn thấy là lên như này đây không phải là điểm mua và rõ ràng nó có thể là rũ xong nó mới tạo ra một xu lên nên ở đây gì ạ đúng không ạ lên ở đây hay là xuống ở đây thì lúc này chúng ta sẽ cần phải thấy rằng là nó cần phải đủ thời gian hay không thế thì bây giờ chúng ta đặt một bạn có tuấn gọi là lên hay, xuống là 90 phần trăm lại tạo lập nhưng bây giờ nếu chúng ta không biết nhà tạo lập làm gì nếu chúng ta không biết dòng tiền làm gì thì rõ ràng chúng ta mua mua theo kiểu như là chúng ta nghĩ hay là cảm tính thì ở đây chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái rủi ro trong đầu tư à, trong phương pháp đầu tư của DVD thì cái đầu tiên trong mọi đầu tiên nếu các bạn đã được từng ờ, học rồi đó là gì ạ chúng ta cần phải nắm rõ được cái gì ạ xu hướng yếu tố thứ hai là chúng ta cần phải nắm rõ được cái gì ạ những yếu tố chất xúc tác tạo ra à, các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những danh sách đó nó đều có như chúng ta nhìn thấy là PLC là bây giờ chúng ta cái sử dụng nhựa đường khá khá lớn trong thời gian tới khi mà sân bay Long Thành tất cả các đường cao tốc phía Nam bắt đầu chúng ta gọi là xây dựng liên tục các đường cao tốc phía Nam tiếp tục xây dựng trong thời gian tới nên ờ, PLC là một trong những cổ phiếu rất là là có triển vọng trong thời gian tới hay là chúng ta thấy là PNG PNG thì có hai cái yếu tố để tạo ra PNG một là kinh tế hồi phục kinh khi mà kinh tế hồi phục thì rõ ràng người ta có nhu cầu mua gì ạ mua sản xuất nhiều hơn cái điều tố yếu tố thứ hai nữa là gì ạ à, bình thường thì chúng ta biết rằng là khi mà covid á, thì phần lớn là tất cả các cửa hàng cửa hàng về các chuỗi của của png đều đóng cửa hết nên cái chi phí về gì ạ? chi phí về vận hành chi phí rất nhiều chi phí nó dẫn đến là khả năng cái cái bị thua lỗ rất là cao hoặc là nó mất rất nhiều cái gì ạ cái cái, cái khả năng hồi phục mất rất nhiều thời gian nên bây giờ là cái thời điểm mà PNG cũng là một cái cổ phiếu nó có đang tiềm năng trong thời gian tới cổ phiếu thứ ba trong cái nhóm này đó là KSP chúng ta cũng thấy rằng là là các bạn thấy là KSP là một cổ phiếu tuy rằng nó có biến động rất là cao tuy rằng là nó cũng dao động lớn nhưng cái cổ phiếu này nó đang nó giống như là PLC, PLC nó đang có xu hướng trở thành cái biên độ thu hẹp ở ờ, KSB thì nó cũng là cái ngành đá mà cái đá thì chúng ta biết là sau khi mà sân bay Long Thành này sau khi mà các đường cao tốc bắt đầu bắt đầu chúng ta gọi là xây dựng thì cái việc nhu cầu về đá là một cái trong nhu cầu rất là lớn nên cái cổ phiếu đó thường nó sẽ hình thành một cái biên độ thu hẹp có thể kéo dài 3 đến 6 tháng tức là nhiều hơn tức là một thời gian 3 6 tháng trước khi nó có thể à, tăng đến 100 thậm chí là 200 phần trăm nên các bạn mua sớm thì bạn cũng gì ạ bị lỗ mua muộn thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thấy là rất là rủi ro nên ở đây Dũng đưa cho các bạn một cái kịch bản trước tại vì hôm nay là một cái ngày 13 tháng 4 Đấy, các bạn nhớ là ngày 3 tháng 4 tại vì tất cả những câu chuyện này nó đều Dũng đều có những cái ngành ngày để các bạn sau này các bạn theo dõi các bạn sẽ thấy được là những cái điều mà Dũng chia sẻ nó gì ạ à? nó đúng trên thị trường hoặc là nếu nó bị sai sót thì nó cũng sai sót không nhiều nhưng quan trọng là các bạn phải biết rằng là khi nó hoàn thành các mẫu hình thì nó mới hoàn thành hay là CTR là cổ phiếu hiện tại gì ạ nó là cổ phiếu gì ạ cái với chiến lược năm nay là mở rộng rất nhiều các gì ạ rất nhiều các à, à, xây dựng rất nhiều cò, cái cột cột anten phát sóng và đây cũng là một cái mảng mà chính trong cái phân khúc 5G nên chính vậy thì nếu các bạn thấy rằng là uh, với cái việc mà mở rộng tại vì 5G thì bắt đầu bắt đầu triển khai và mở rộng sớm thì rõ ràng là cổ phiếu đấy là cổ phiếu được hưởng lợi rất là lớn trong năm nay và xu hướng dòng tiền tất cả mọi thứ nó cũng đang gì tham gia và rất lớn quan trọng là các bạn tiếp tục phải theo dõi tại vì cổ phiếu mà nó đã vượt qua cái nền tảng giá rồi và thực ra thì nhóm của DVD cũng đã mua khá là lâu rồi và hiện tại thì cái nhóm à, nó vẫn chưa vi phạm nếu ai hôm vừa rồi một số bạn mà mua nó vi, vi phạm nếu mà ở đây chúng ta thấy là mua các bạn mua cao quá nó vi phạm các bạn cắt lót thôi còn trong trường hợp mà các bạn không bị cắt lót hoặc các bạn thấy là cái khả năng mà dòng tiền nó không bị bán ra các bạn vẫn có thể giữ tại vì đây là một cổ phiếu dạng đầu tư trung hạn à, phú tài các bạn nhìn thấy phú tài thì cái ngành này nó cũng đang được hưởng lợi à, hưởng lợi về cái gì ạ cái phú tài thì hưởng lợi về khi mà nga là cái nước mà mà hiện tại nó xuất khẩu dầu gỗ lớn nhất thế giới thế thì bây giờ nga đang được gì bị bị chúng ta là bị hạn chế xuất khẩu gỗ nên cái lượng ờ, xuất khẩu năm 2022 kinh tế hồi phục thì cái lượng châu Âu nhập khẩu gỗ các đồ đồ gia dụng về gỗ là sẽ rất lớn nên đây cũng là một trong những cổ phiếu rất tiềm năng à, cổ phiếu cuối cùng trong nhóm này là thế giới di động thực ra còn một vài cổ phiếu nữa thế giới di động à, ờ, BWE thì đây chính là những nhóm cổ phiếu các bạn à, có thể là có thể là comment có thể là gì ạ có thể search có thể ghi vào để các bạn phân tích các bạn sẽ thấy rằng ở đây là những cổ phiếu tiềm năng tuy nhiên thì cái nhóm mà chúng ta gọi là những có cổ phiếu mà chúng ta gọi là bét bảng thì chúng ta cũng cần lưu ý đây là nhóm cổ phiếu bét bảng thì những cái nhóm cổ phiếu bét bảng này các bạn thấy là rõ ràng là nó đang có súng ra nó hồi nó không đáng bao nhiêu nhá nhưng nó nó nó đi lên như này nó hồi như này nếu các bạn có các bạn cần phải bán ra chứ không phải là những nhóm mạnh như này nó rõ ràng là uh, nó khỏe hơn thị trường thị trường giảm nó không đáng kể nhưng nhóm cổ phiếu bét bảng này các bạn thấy là trong lúc thị trường giảm thì nó giảm rất là mạnh còn nó hồi nó không hồi đáng kể nên các bạn cần phải thoát ra nhóm này rất là lớn ờ, như SSI cũng tương tự như vậy nó có hồi thì cũng không đáng kể nhưng khi thị trường giảm thì nó bắt đầu có xu hướng giảm mạnh hơn à, ờ, NKG đây là những cái nhóm cổ phiếu các bạn có thể nhìn thấy luôn ạ tức là lúc đấy quá trình mà nó giảm ta thấy là trong thời gian ngắn rồi nó giảm rất là mạnh và chính cái việc này nó khiến cho chúng ta gì ạ nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục nắm giữ nắm giữ được thì không được bao nhiêu nhưng rõ ràng chúng ta đã bị thiệt hại rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta mua những cái nhóm cổ phiếu mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu về xu hướng tại vì đây là những nhóm cổ phiếu đã trong một cái xu hướng mà nó không mang lại tích cực cho chúng ta đấy đúng không thì ờ, đây là một số các bạn có lẽ là gì ạ à, đã biết mua sớm à, quản trị dòng tiền tốt tức là biết cắt lót thực ra là mua đúng điểm thì đấy là những cái gì mà các bạn có thể thấy rằng là à, mua cổ phiếu nó cần phải gì ạ một là chúng ta hiểu về cái cổ phiếu đó là cổ phiếu mạnh hay là yếu trên thị trường cái điều thứ hai là chúng ta phải mua đúng điểm chứ còn nếu mua sai điểm thì kiểu gì cũng bị thua lỗ nên là cổ phiếu tốt nhưng cần phải mua đúng điểm thế thì các bạn sẽ thấy là rõ ràng là nhiều cổ phiếu mà nó đang gì ạ thậm chí là nhiều dòng thậm chí là chúng ta cũng thấy là những cổ phiếu CTG CTR đây chúng ta ngân hàng chẳng thế thì rõ ràng là gì ạ nó cũng đang là kênh đi xuống nên những cái cổ phiếu này nó đang là kênh đi xuống nó đang yếu hơn với thị trường thì rõ ràng cái việc mà chúng ta nắm giữ cái nhóm này ở đây chúng ta đưa ra một vài ví dụ để các bạn có thể tự phân tích và tự đưa ra quyết định được tại vì đã có chia sẻ rất nhiều là xu hướng thị trường gì một cổ phiếu nó bị gãy cái đường SMA 50 với khối lượng lớn hay là nó đang nằm dưới SMA 150 và kênh đi xuống thì đấy là những cổ phiếu mà rõ ràng nó đã bất lợi cho chúng ta thời điểm này còn trong trường hợp mà những cổ phiếu nó đang vẫn giữ ở trên thì kênh ờ, nằm xuống trên 50 50 nằm trên 200 à, 150 và 1, 150 đang nằm trên 200 và nó vẫn tạo ra những cái nền tảng khá là chắc chắn như nhóm cổ phiếu này thì các bạn thấy là nó đều là đây là những nhóm cổ phiếu mà nó đều có thể là về góc độ nào đó chúng ta thấy là đang rất là chắc chắn đây là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó đang rất chắc chắn rất chắc chắn trong một xu hướng lên nên đầu tư trong lúc này á, thì nó chỉ có nhà đầu tư thực sự là khôn ngoan nhà đầu tư hiểu biết nắm rõ được cái nhóm cổ phiếu này thôi còn đa phần thì nói chung lại là phần lớn là chúng ta cũng thấy là nó sẽ không có kết quả tức là đầu tư thì đầu tư nhưng cái độ rủi ro về nhận lợi nhuận thì lợi nhuận sẽ gì ạ nó ở mức thấp hơn chỗ rủi ro rất nhiều nên khi mà anh chị em đầu tư thì hôm nay Dũng chỉ chia sẻ cho các bạn ngắn đó là những cái cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu mà nó đã khi thị trường mà nó điều chỉnh còn sideways thì cổ phiếu đó nó vẫn đang nằm trên kênh xuống đi lên và lúc thị trường giảm giảm hoặc biến động mạnh thì nhóm cổ phiếu đó nó ít biến động hơn bởi vì dòng tiền nó không bị bán ra thứ hai là dòng tiền lại đang có nhu cầu mua vào nên bạn mua những nhóm cổ phiếu đó thì thường các bạn sẽ thấy rằng là các bạn bao giờ an toàn hơn so với tất cả cổ phiếu kia các nhóm cổ phiếu kia thì tại sao nó lại giảm bởi vì dòng tiền đang thoát ra nên khi mà thị trường giảm mạnh thì dòng tiền lại thoát ra mạnh nữa và nhóm cổ phiếu đó thì nó lại không có gì ạ không có dòng tiền lớn có nhu cầu tham gia vào nên dẫn đến là cổ phiếu có thể gì ạ bị, bị điều chỉnh mạnh hơn và khi bạn mua những nhóm cổ phiếu bét bạc nó giá nó rẻ hơn thị trường nhưng thực tế nó không mang lại lợi nhuận cho đầu tư chúng ta ở đây là cái video ngắn để chia sẻ chúng ta để chúng ta có thể nhận biết thì những chủ đề mà các bạn muốn phân tích các bạn chủ đề các bạn muốn gì ạ gửi đến uh, quang dũng đi thì các bạn có thể chia sẻ ở phần bên dưới để vì Dũng rất là mong là các bạn có chia sẻ ở bên dưới chủ đề và nếu cái chủ đề đó được nhiều người quan tâm thì Dũng sẽ gì ạ dành thời gian để làm video cho chủ đề đó tại vì mỗi một cái buổi như này thì chúng ta chỉ làm một chủ đề ngắn thôi nếu bây giờ các bạn có thấy là các bạn cứ đi nghe hỏi cổ phiếu có mua được không có tốt hay không từ thực tế là gì ạ các bạn chỉ học được mỗi cái là phân tích cổ phiếu nó mua nó tốt nếu bạn tốt thì nó tốt nếu bạn nó xấu thì nó xấu nếu các bạn không nắm rõ được cái quy trình để phân tích cổ phiếu thì chúng ta cứ học đi học lại cứ nghe đi nghe lại và chúng ta không tiến bộ được nên đây là lý do tại sao số đông chúng ta vẫn bị thua lỗ các bạn cứ tin tin tưởng là nếu số đông chúng ta mà cứ đi nghe nghe người khác mà chúng ta không đánh giá Dũng đưa ra một danh mục lớn như này thì các bạn cũng gì ạ quay trở lại các bạn về và đánh giá đánh giá về thì nhận những cái cổ phiếu này à, đây là những cổ phiếu thực sự Dũng không muốn đưa ra nói thật với các bạn là Dũng không muốn đưa ra để gì ạ chia sẻ như này nhưng vì gì ạ cũng biết rằng các bạn là những người đầu tư thiếu trải nghiệm thiếu kinh nghiệm Dũng đưa ra thế này để các bạn có thể về các bạn tham khảo và các bạn biết rằng là nếu trong trường hợp khi mà đủ các điều kiện về một số các mẫu hình VDA Dũng chia sẻ hay là một mô hình biên độ thu hẹp các bạn Dũng đã nói thì các bạn thấy là các bạn mua cái tỷ lệ thành công rất là cao những cái cổ phiếu mà gì nó giảm sau đó bật lên luôn sau những đợt điều chỉnh thì đó là những cổ phiếu rất mạnh còn về cơ bản thị trường chung lúc này nó không thuận tiện các bạn nha thị trường chung lúc này nó không thuận tiện cho cái nhóm đầu tư số đông chúng ta vì nó không thuận tiện cho nhóm đầu tư số đông chúng ta nên những đợt hồi như này thì các bạn nên bán đi nha hồi này bán đi trừ những cổ phiếu mà ờ, Dũng chia sẻ một có một số cổ phiếu Dũng chia sẻ đó là nó đang khỏe hơn thị trường vì nó khỏe hơn thị trường thì các bạn sẽ thấy là có thể các bạn sẽ giữ lại cổ phiếu đó hoặc là Ờ, đợi quá trình tích lũy thêm các bạn mua thêm thế thì ở ờ, câu chuyện đây là nó khỏe các thị trường nên nó đợi tích lũy các bạn mua thêm hoặc là các bạn có thể gì ạ à, các bạn có thể theo dõi nghiên cứu thêm về nó tại vì đây là những cổ phiếu mà à, các bạn thấy đấy là khi DVD chia sẻ chỉ có số lượng rất là nhỏ các cổ phiếu như là thôi nhưng sẽ giúp chúng ta gì ạ à, nhìn được những cái bức tranh thực sự của thị trường nó đang diễn ra một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe chia sẻ cái video ngắn này của Dũng mong rằng các bạn đã học được một cái điều gì trong video này và hãy dành thời gian để nghiên cứu sâu hơn và nếu trong một thời khoảng đông nay là ngày 13 tháng 4 tại vì các bạn sẽ thấy là thỉnh thoảng Dũng mới đưa một con số nhấn mạnh Đấy, lần trước là thị trường nó vào lúc mà điều chỉnh mạnh Dũng có đưa một cái con số nhấn mạnh vào một cái ngày đó nhưng hôm nay Dũng nhấn mạnh mà con số là gì ạ người 3 tháng 4 là con số mà các bạn có thể theo dõi biết rằng là nhóm cổ phiếu nào có thể là cái cổ phiếu mà các bạn quan tâm trong cái năm 2022 à, này đặc biệt là ít nhất từ 7 đến tháng 6 còn sau tháng 6 thì cũng chưa biết được tại vì lúc đó nó có thể là có những cái biến động mới nó sẽ tạo ra một chu kỳ khác chẳng hạn hôm nay thì ờ, Dũng lại không đưa cái nhóm cổ phiếu dầu khí vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là tại vì nhóm cổ phiếu dầu khí thì nó đang từ gì ạ à, giả sử như là PVS thì cái kết quả kinh doanh nó đang gì ạ nó đang đưa ra thấp hơn những dự kiến thực tế đây cũng là một cách để nó giảm bớt cái gì ạ để nó giảm bớt cái cái cái cái uh, cái kỳ vọng của nhà đầu tư thôi nhưng đây cũng là cổ phiếu mà được hưởng lợi rất là lớn trong nay thì đến lúc mà nó đạt điều kiện thì Dũng bắt đầu chia sẻ nên các bạn theo dõi kênh thì mong là các bạn sẽ học được những cái gì ạ cái chiến lược đầu tư tư duy đầu tư chứ không học theo kiểu là tôi thích cổ phiếu này hay là nghe cổ phiếu này khi hôm chia sẻ các bạn mua vào thì nghe như vậy các bạn sẽ không thành công được một lần nữa thì chúc các bạn à, thành công và hẹn gặp lại cho các bạn trong à, video tiếp theo và nhớ là các bạn hãy gì ạ ghi tất cả à, comment cho Dũng tất cả những cái à, ý nghĩ của bạn tất cả cái mong muốn của bạn về những video các chủ đề khác nhau để Dũng cùng chia sẻ cho các bạn trong những video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều